xin chào tất cả mọi người Tiếp tục với lại chuyên mục Nhà đẹp Bình Dương Ngày hôm nay Nam Phong đang có mặt tại à, phường Hiệp Thành Và chia sẻ với các anh chị về một căn nhà Nằm ở đường nhánh của đường à, Nguyễn Đức Thuận Thưa các anh chị Và bên này thưa các anh chị Tôi à, sẽ giới thiệu với các anh chị về căn nhà này à, Căn nhà này thì có cái kết cấu là một trệt một nầu Và được xây dựng là full nội thất thưa các anh chị Rồi xin mời các anh chị cùng vào tham quan căn nhà À, xin giới thiệu với các anh chị về cái uh, diện tích của căn nhà này là nó có diện tích đất là 4 mét rưỡi x 15 mét và công năng sử dụng gồm có một trệt, một đầu và hai phòng ngủ. Ở bên trong là đã đầy đủ nội thất thưa các anh chị. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái khoang cảnh không viên của phần sân thì cũng giống như là những căn nhà mà Phong đã từng chia sẻ thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có một cái uh, khu vực sân và được trang trí những cái cây xanh, những cái tiểu cảnh nó tạo cái sự xanh tươi cho căn nhà rất là tuyệt vời ở đây thì có rất là nhiều những cái cây có ý nghĩa trong à, cuộc sống của chúng ta đó là khung hoạch à, phần sân sân này thì nó có cái chiều sâu là 5 mét cho nên là vừa tất cả các loại xe hơi còn à, về cái à, kết cấu của cái khu vực à, mặt tiền trước cũng như là về cửa cửa thì ở đây sử dụng cửa nhôm sinh pha và sử dụng kính cường lực kính cường lực thì cũng là kính dày 8 đi rất là chắc chắn rồi thưa các anh chị là về cái mặt tiền chính của căn nhà thì à, ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một cái à, thiết kế khá là đẹp và nó mang lại cái sự chắc chắn cho căn nhà thì chúng tôi sử dụng những cái đường gân cứng đấy bên trên kia thì chúng tôi sử dụng ô kính dạng lớn để tạo lên cái sự à, thông thoáng cho cái khu vực phòng ngủ ở phía trên và được sử dụng đó chính là cái nan can là bằng kính cường lực và sử dụng là tay vịn là bằng à, thép inox rồi xin mời đi vào bên trong để mình cùng à, tham quan cái à, khu vực phía bên trong Ở thưa các anh chị, đây là cái không gian của khu vực à, phòng khách. Thì ở đây ấy, là phòng khách và phòng bếp ấy, là chúng tôi thiết kế là nó sẽ liên thông với nhau để tạo lên cái không gian rộng lớn nhất có thể cho cái khu vực à, tầng trệt của căn nhà. Thì nhắc lại với các anh chị đó là diện tích của căn nhà này ấy, là ngang 4 mét rưỡi và chiều sâu của đất là 15m thì chúng tôi chừa ra 5m khu vực phần sân và khu vực nòng nhà này nó sẽ là 10m và để có một cái không gian lý tưởng nhất cho căn nhà thì các kiến trúc sư đã lên một cái kế hoạch đó là đưa cái phòng khách và phòng bếp nó sẽ liên thông với nhau anh chị thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian rất là rộng và không gian này nó sẽ rất là thoải mái cho gia đình nhà mình sinh hoạt thì ở bên khu vực bên này là anh chị có thể thấy rằng là đơn vị à, thiết kế đã để một cái bạo ờ, salon rất là tuyệt vời và phía trước kia là chúng tôi sẽ là sử dụng làm à, kệ để tivi thì các anh chị có thể thấy rằng là ở bên này là chúng ta sẽ có cái cầu thang được nép sang bên tay trái thì nhờ cái không gian đưa cái cầu thang sang bên trái này thành thử ra cái không gian ở phía dưới nó rất là rộng và điều này rất là lý tưởng cho việc sinh hoạt của gia đình nhà mình còn đây là cái không gian để chúng ta để tivi thì à, đơn vị chúng tôi cũng sử dụng những cái à, cuốn sách thì gia đình của chúng ta khi mà chúng ta vào sinh hoạt thì chúng ta cũng sẽ có những cái cuốn sách như vậy và những cái ô trang trí ở phía trên đấy đó là không gian của phòng khách thưa các anh chị bên trên thì đơn vị chúng tôi sử dụng là trần thạch cao mà có lắp thêm một số những cái trang thiết bị về đèn nét đèn chùm tạo nên một cái không gian rất là tuyệt vời còn phía bên này thưa các anh chị đây là không gian của phòng bếp thì anh chị có thể thấy rằng là phòng bếp ở đây thì bên trên là chúng ta sẽ có những cái tủ bếp đấy để tủ để đồ rất là tuyệt vời đó và được sử dụng những cái bản nề cửa hít rất là nhẹ nhàng ở đây là bàn à, bàn bếp thì được sử dụng đá hoa cương nó dày khoảng chừng 5-6 cm đấy và phía dưới thì cũng có rất là nhiều những cái hộc để đồ đấy. rất là rộng rất là thoải mái thì khu vực này là rất là thoải mái để cho gia đình nhà mình sinh hoạt đấy. còn bên này là cái tủ chén bát thì tôi à, có thể mở lên như vậy và chúng ta có thể lắp thêm những cái kệ để kéo chén bát xuống rất là thuận tiện rồi phía đằng sau này là không gian của khu vực nhà vệ sinh thì ở đây là phòng khách và phòng bếp là đã được sử dụng những cái nội thất thì à, mọi người có thể quan sát thấy rằng là phía ngoài kia là chúng ta có bộ bàn ghế salon phía trong này chúng ta có bộ bàn ăn và tủ tivi kệ à, khu vực phòng bếp đấy, và phía sau đó chính là khu vực nhà vệ sinh ở phía sau đấy. đây là không gian của nhà vệ sinh phía sau thì nó có cái diện tích là khoảng chừng à, <clears throat> hai hai mét nhân với bốn mét rưỡi 2 mét nhân 4 mét và cũng được à, thông ra phía đằng sau cái cửa sổ rất là tuyệt vời đó mình sẽ quay ra phía ngoài này để cho các à, cô bác anh chị cùng à, tham quan cái không gian của khu vực phòng khách này nó rất là rộng nhá mặc dù là diện tích chỉ có là bốn mét rưỡi nhân 10 mét cho cái lòng nhà này thôi nhưng mà nó rất là rộng và chúng ta rất là thoải mái đó rất là rộng nha anh chị rồi ok bây giờ mình sẽ đi lên phía trên để à, chia sẻ đến các anh chị về cái không gian của phía trên cầu thang này cầu thang thì có cái cửa sổ ở đây chúng ta sẽ có cửa sổ ở bên để lấy ánh sáng cho cầu thang ở đây rất là thuận tiện À, về nan can cầu thang thì anh chị có thể thấy rằng là đây là kính cường lực và chúng tôi sử dụng tay vịn là bằng gỗ và nó tạo nên sự thanh lịch, tạo nên một cái vẻ sang trọng cho căn nhà. Rồi xin mời, mình à, sẽ đi lên trên. Rồi thưa các anh chị, đây là không gian của phía lầu 1 của căn nhà. Thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, một phòng phía này và một phòng phía bên kia. Rồi xin mời các anh chị sang bên khu vực bên này. Mình sẽ cùng tham quan cái phòng ngủ ở bên này. Ở đây thì anh chị có thể thấy rằng chúng tôi là sử dụng là cửa gỗ. Đấy, và được sơn màu cánh dáng rất là tuyệt vời ở bên trong phòng ngủ này thì đã được trang bị đầy đủ là nội thất rồi xin mời các anh chị cùng vào tham quan bên trong khu vực phòng ngủ này phòng ngủ này rất là tuyệt vời nha anh chị nó có cái ban công hướng ra phía trước ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là có cái cửa kính kính cường lực rất là lớn và chúng tôi cũng sử dụng cái rèm màu xanh nó phù à, phù hợp cái tông màu với lại à, màu trời xanh của chúng ta rất là tuyệt vời và sẽ cùng cái cửa kính cường lực đây mình sẽ đi ra phía ngoài đó đây là không gian ở phía ngoài thì chúng ta sẽ cùng ra đây đây, đây mình sẽ cùng đi ra ngoài này đó chia sẻ với các anh chị một chút về cái đường ở trước nhà thì chúng ta sẽ có cái đường là đường nhựa đường bê tông là 6 mét nha anh chị rất là rộng đấy em quay xuống cái phần sân đi đây kéo, kéo xuống kéo xuống đó đây là khu vực phần sân này phần sân là rất là rộng rãi đó thì à, đây là cái không gian của cái ban công và mỗi một buổi sớm sáng mai thì à, chúng ta có thể ra đây ngắm bầu trời ngắm hoàng hôn ngắm bình minh trước khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới một công việc mới rồi ờ, xin mời các anh chị trở lại cái phòng ngủ chúng ta sẽ cùng à, trở lại phòng ngủ và cùng tham quan lại khu vực phòng ngủ thì anh chị có thể thấy rằng là bên phía tường này là chúng tôi đã dán giấy rất là đẹp nha anh chị dán giấy tường rất là đẹp và phía sau này thì có cái tủ quần áo cái này chúng tôi thiết kế theo cái kiểu của Nhật Bản là mình sẽ sử dụng cánh nùa mình đẩy ra đẩy vào đó tủ thì bằng gỗ rất là chắc chắn và đây có sẵn cái giường đây rồi rất là tuyệt vời đó phía này thì mình sẽ để kệ tivi còn à, hệ thống điều hòa điện automat là riêng cho từng phòng một từng tầng một nha anh chị rồi xin mời mình sẽ đi à, ra đây ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái không gian của khu vực nhà tắm nó nằm ở ngay phía à, bên cạnh đây chúng ta sẽ có nhà tắm và nhà vệ sinh ở ngay đây đó rồi đi sang đây em ơi đây là không gian của phòng ngủ tiếp theo của căn nhà xin mời các anh chị cùng vào đây Đấy, không gian phòng ngủ rất là rộng nha anh chị thoải mái phòng này là phòng master phòng này to hơn phòng hồi nãy thì à, chúng ta cũng sẽ có một cái tủ quần áo ở bên kia cũng được thiết kế cánh dạng cửa lùa rất là tuyệt vời và giường và à, tường được à, trang trí bằng cái à, giấy dán tường cao cấp của Nhật Bản rất là tuyệt vời ở đây thì có gương để chúng ta trang điểm còn à, phía bên này là mình sẽ có một cái không gian giếng trời để lấy cái không khí thông từ bên ngoài vào rất là thuận tiện rất là thoải mái cho căn nhà và đặc biệt cái phòng ngủ này thì sẽ có một cái nhà vệ sinh chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh riêng ở đây nhà tắm riêng ở đây đó và phía này thì sẽ được trang bị để làm à, kệ tủ để tivi ở phía trên là máy lạnh đó thì à, sơ qua về căn nhà toàn bộ phía dưới là sẽ sử dụng làm phòng khách phía trên là sẽ có hai phòng ngủ nếu anh chị có ý kiến hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip tiếp theo chúc anh chị à, có những ngày làm việc vui vẻ luôn luôn vui tươi và thành công trong cuộc sống rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị